Kinh lễ bái Tam Bảo Mong tất cả chúng sinh từ không trung mặt đất đã vân tập về đây cùng chúng tôi lễ Phật. Kính lễ Như Lai Phật khắp ba đời mười phương đến đi cùng một cách trên một thể diệu thường mà tất cả nhân thiên đã lễ bái cúng dường nguyện nhờ lòng hướng Phật xin một đời an khương mong tất cả chúng sinh từ không trung mặt đất đã vân tập về đây cùng chúng tôi lễ Pháp, kính lễ Như Lai Pháp, khắp ba đời mười phương, có ý nghĩa công dụng, trên một tánh diệu thường, mà tất cả nhân thiên đã lễ bái cúng dường, nguyện nhờ lòng hướng Pháp, sinh một đời an khương. Mong tất cả chúng sinh từ không trung mặt đất đã vân tập về đây cùng chúng tôi lễ thánh, kính lễ Như Lai Tăng, khắp ba đời mười phương, lộ trình và quả chứng trên một lý diệu thường mà tất cả nhân thiên đã lễ bái cúng dường, nguyện nhờ lòng hướng thánh, xin một đời an khương.